Người ta hay thường nói vu vơ Anh em đông nhưng chẳng được nhờ Chung máu thịt còn thua nước la Khi khó khăn chẳng ai tìm tới Còn giàu sang đi kiếm nơi nơi Nghèo đâu có ai chơi về nuôi cha mẹ cũng không cho Nỗi âm mưu chia của dành tiền Khi bỏ liều thì hô bất hiếu Anh với em làm ta mệt mỏi Chỉ là do máu mũ nên thôi Trời cao vẫn luôn ngó nhìn Rồi dành nhau một vài tấc đất Anh lân qua tôi kiến hầu tòa nhìn lại đi